Mời đàn trai Ngồi đi em Em chào anh Quyền Linh Rồi, để đây Thôi ngồi đây đi em chào đàn gái ra nha Dạ, cảm ơn anh Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu Chào anh Quỳnh Linh, chào chị ờ, Nam Thư và chào tất tất cả quý vị và các bạn. À, em tên là Lê Văn Nam, hiện tại em đang ờ, sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cùng với gia đình. Bao nhiêu tuổi? Em 35 ạ. Hiện tại em đang quản lý doanh nghiệp riêng của mình. À có doanh nghiệp riêng dạ. về gì Nam? Bên em bán một số sản phẩm giống như giường xếp rồi là xe đẩy hàng. Nói chung là về thương mại. Rồi về thương phẩm. mại. Dạ. Mời bên nàng gái. Em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, Trời xin em. chào khán giả của chương trình Bạn muốn hẹn hò. Em tên là Thùy Dương. À, hiện tại em 31 tuổi và đang là quản lý của một uh, chi nhánh trung tâm ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị đoán là em khoảng 23 24 cái này thật lòng nha chứ chị không nghĩ là 31 như em còn rất rất là trẻ. À, à. cảm ơn chị. Rồi, mình có thể nói một tí xíu về sở thích, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình không? ưu điểm của em thì em rất là vui vẻ hòa đồng và rất hay quan tâm tới người khác em cũng đã xuất hiện trong một phim ờ, rất là nổi đình nổi đám à, xuất à, bộ phim đó chiếu vào dịp tết có anh hoài linh à, anh đan trường và chị nguyệt ánh tức là đã từng đi đóng phim dạ vâng à vậy hả dạ phim đó là phim gì em dạ em không nhớ tên diễn viên đóng phim không nhớ tên luôn hả đóng phim rồi mà không nhớ tên có một phim nhất trong đời chị à, <laughs> đóng nó một phim đó hả dạ à. rồi đó là ưu điểm còn khuyết điểm của em là gì khuyết điểm của em thì em rất là nóng tính thẳng tính là phụ nữ nhưng mà em lại không thích nấu ăn đặc biệt thì rất là ham ăn và ăn rất là nhiều không thích nấu ăn dạ mà thích ăn dạ thậm chí ăn nhiều dạ à, còn ưu điểm nào nữa không em rất là hay mít ướt nè ờ nhõng nhẽo mè ờ. nheo và đặc biệt là tính cũng còn rất là trẻ con ba mốt tuổi mà không thích nấu mà tham ăn nói chung là cũng nít đó đúng không ra ngoài ăn được ừ rồi còn em sao em à, thì à, điểm mạnh của em là em tự lập sống có tình cảm có hiếu với cha mẹ còn điểm yếu của em thì à, em hơi cầu toàn giống như em hơi bị chi phối về cảm xúc á lâu lâu giống như em xem mấy cái ờ, video mà cảm động á em hay bị ờ, lệ rơi ừ. Thì cũng chia sẻ xíu là trước đây em có đi làm ở nước ngoài cũng gần 10 năm em làm nước ngoài 10 năm luôn dạ sau này em về Việt Nam em mới à, à, mở công ty riêng ra làm em đi nước nào em thì làm việc trên một cái du thuyền quốc tế á thì cái du thuyền nó sẽ đi à. lòng vòng tất cả các châu Á à, em đi à. khá là nhiều nước rồi dạ. à, em có mấy mối tình rồi em gái dạ em có một mối tình chính thức cách đây 10 năm mối tình chính thức đó như thế nào ờ, bọn em quen nhau là qua game game audition dạ là ông xã và xã trong game rồi uh, chính thức ra ngoài luôn nhưng mà cũng ờ, được hơn một năm rồi cũng đứt tại vì uh, cái lối sống của bạn đó hơi ích kỷ chỉ biết đến mình mà không có hay quan tâm tới người khác ủa là sao ông xã trên game là sao em dạ bọn em uh, chơi game á thì là ừ. ghép đôi ở trong trong game á anh à dạ là thì ông chuyện... xã bà xã hả dạ đúng rồi gọi là ông xã bà xã à rồi xong ra... rồi uh, nói chuyện với nhau hơn một tháng rồi là ra ngoài gặp nhau khoảng hai lần là uh, quyết định là người yêu luôn làm người yêu có kêu ông xã bà xã không dạ đúng rồi cũng kêu luôn dạ chưa kết hôn mà cũng kêu ông xã bà xã luôn dạ đúng rồi anh rồi sau bao lâu thì chia tay dạ hơn một năm ạ hơn một năm dạ cho nên bây giờ em muốn kiếm một người ờ, biết quan tâm biết chăm sóc người khác không có uh, gia trưởng nè rồi ga lăng rồi phải có ờ, ý chí cầu tiến trong công việc có bản ừ. lĩnh còn về ngoại hình thì sao ngoại hình thì tương xứng với em khoảng một m sáu năm sáu bảy gì đó ừ dạ nhìn cũng xem xem là được nói chung nãy giờ em nói bên đây anh thấy sơ sơ anh chưa hỏi nhưng khoảng 90% bên đây có rồi đó về bản lĩnh nè ha đúng rồi về cầu tiến nè ha còn lại gia trưởng không biết có không thôi em cũng đi nước ngoài nhiều nên là cái tư tưởng em vẫn cởi mở à, nên là tưởng cái về, gia trưởng thì về, đối với em nó không không một thế giới hiện đại ha dạ, đúng hiện đại nó cởi mở không có gia trưởng dạ. em có mấy mối tình rồi à em thì cũng trải qua hai mối tình dài không một mối tình à, trải qua chừng 4 năm là cái thời mà tụi em có đi làm chung ở nước ngoài á ừ. sau đó bạn ấy có người thứ ba nên là tụi em cũng chia tay ừ À, sau này em có tìm hiểu thêm một người nữa thì chừng năm sáu tháng em thấy cái quan điểm của hai người nó không có hợp nhau lắm nên là tụi em cũng không đi về đâu năm sáu tháng chưa có kịp yêu đương gì hết á. còn bạn gái lý do tại sao một mối tình rất là dài mà mình chia tay mười mấy năm nay mà mình không tìm được người yêu hả em ừ. hầu hết là mọi người đều nói là em khó tính nhưng mà ừ. em thì em không thấy vậy à người khó tính không bao giờ nhận mình khó tính và nghĩ mình khó tính cả hả chị ừ Vậy thì bây giờ muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ mẫu hình lý tưởng của em ờ, là giống giống như anh Quyền Linh ạ à. Giống giống như anh Quyền Linh ạ à. Chán ghê luôn á Em ơi Sao ăn theo cho anh Quyền Linh mai mốt là phải nhờ ban tổ chức là khi mà đăng ký tham gia với là đừng nêu lên mẫu người lý tưởng như anh quyền linh ủa tại vì anh cũng phải sống sao chứ người ta mới nói vậy chứ nếu anh sống dạ. mà không sao thì đâu người ta nói vậy đúng không em gái dạ chính xác anh anh linh là về cái uh, gọi là về uh, mọi thứ là hoàn hảo rồi chị thấy là dáng như bí đẩy ai bị đẩy vô bí quá anh linh là rất là hoàn hảo trước mắt mọi người rồi cũng đem anh quyền linh ra đúng không à. <laughs> nhưng mà em vẫn thích ảnh à em vẫn thật ảnh. ra là em đã từng gặp anh quyền linh ở ngoài đời một lần rồi lúc à. đó anh dẫn ờ, chương trình hơi gần nhà em á như vậy là mình cũng có duyên hôm nay gặp lại đây ha dạ còn yêu cầu của em thế nào em thông báo cho bà mối biết đi coi được không nói chung là ngoại hình dễ nhìn xíu à, biết à, quan tâm chăm sóc gia đình anh anh anh quay qua nhìn em nè ừ. không qua cửa này được là không qua gặp bên kia đâu chị nam thư quá xinh cảm ơn anh anh trải qua hai mối tình rồi đúng không dạ. có một mối tình dài dài à. khoảng 4 năm tức là nếu mà một người đã đi cùng với mình trên cái hành trình 4 năm đó hầu như là ngày nào cũng tiếp xúc đúng không anh dạ đúng vậy thì tại sao nó lại đổ vỡ có một cái quan điểm gọi là à, các tôn giáo sau này á, làm cho cái tư tưởng bạn đó say nắng một người khác vậy chúng em chia tay anh có rút được kinh nghiệm gì sau hai cái cuộc tình mà anh đã đổ vỡ không à, thì à, em nghĩ là em sẽ cố gắng hơn là cố gắng để à, chăm sóc nhiều hơn và mình sẽ tạo được cái niềm tin và sự an toàn cho bạn chính xác phụ nữ cần nhất hai điều niềm tin an toàn nha em chị thấy là được đó nhìn ảnh hết sức là trưởng thành chín chắn mạnh mẽ cảm giác hết sức là an toàn ừ. à. để coi Rồi. cái là mắt đàn gái cái đó em, em không muốn coi để em coi trước coi sao nha đây đàn gái đây xin xin bước qua một bên ồ vậy hả xin như một xin cũng phải bước qua một bên rồi bước dạ cho anh cũng xin. Xin. trắng đấy không trắng trẻo ha dễ thương nhưng vấn đề còn lại thế này nè à, một cái người mà gọi là đàn ông mà quá bản lĩnh như thế thì mình có sợ mình gọi là mình thua thiệt người ta không dạ không bản lĩnh như vậy thì sẽ ờ, chăm sóc uh, là ừ. bộ vai vững chắc cho em rất nhưng mà nếu như vậy thì có ghen không dạ, chưa biết được anh à. không có phụ nữ nào không ghen hết tùy theo lúc nào mới ghen đúng không dạ đúng rồi à, thôi bây giờ mình hỏi kiến người thân đi cho hai dạ. bên gặp mặt đi đại à. diện đàn gái đi em đi với chị dâu của em ạ à. chào đàn gái nhà Minh. chào đàn gái Chào anh Quyền Linh và chào chị Nam Thư và chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. À. Em thì thấy uh, bên bạn nam này thì ok đó, được đó Mong là hai người cho nhau cơ hội để mà hẹn hò, tìm hiểu nhau Được là đường sao? Đẹp đẹp trai nè, cao to nè, có việc làm ổn định ừ. Thấy cũng tình cảm á, cũng quan tâm á Vậy ủng hộ ha Dạ Rồi, cảm ơn đàn gái Cảm ơn Trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và anh trai À, à Dạ, dạ, chào bác Chào anh trai Dạ, dạ. Xin chào uh, chú Quỳnh Linh Vui tính Chào cô Nam Thư Dạ Cô là mẹ của Nam Cô thấy là ừ, cháu gái bên này cũng được Cũng mong là hai à, cháu cho nhau cơ hội Có phải Tìm làm hiểu. dâu không? Uh... Dạ, dạ thì không phải làm dâu ạ à. Mà thích làm ừ. dâu được không? thì cũng thích làm dâu thì làm mà không thì cũng được à, dễ quá dạ. dạ. <laughs> rất là dễ cô dâu mà gặp à, vợ, vợ chồng vậy cũng dễ thương dạ dạ hiện tại thì em thì đã có mua nhà riêng rồi à có nhà riêng à. hả còn à, mẹ thì sống với anh hay quá dạ vậy là khỏe rồi đó khỏe thôi mình mở cái rào ra cho hai đứa gặp mặt đi dạ, nha dạ đúng rồi dạ mở bây giờ rào. xin mở rào có món quà dạ, em cảm ơn ạ dạ, em à, cái món quà này là em ờ, đã mang về trong một chuyến ờ, lang thang đi du lịch bụi ạ à. em mong là anh sẽ vừa nó anh có thể mở ra không dạ có cái hình này là cái bảng chữ cái của bên lào à. em mới ờ, đi phượt hồi tết vừa rồi khá là đẹp cảm ơn em dạ yeah. Rồi để anh bạn đi em Rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện ha Em có hai câu hỏi muốn hỏi anh Thứ nhất là à, sau này khi mà anh có vợ rồi á Nếu như vợ anh không đi làm ừ, thì anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể nuôi được gia đình gồm có à, hai vợ chồng này và hai đứa con và bên cạnh đó là chăm lo uh, cho bố mẹ bên nội bên ngoại hằng tức là hàng tháng mình phải uh, gửi tiền về cho bố à, mẹ tiền á hiện tại thì cái đó đối với anh thì có thể làm được còn à, trong cuộc sống sau này á, thì anh sẽ cố gắng để làm những gì tốt đẹp nhất để phát triển cái gia đình mình còn câu hỏi thứ hai em là một người rất thích đi du lịch và mỗi một năm em đi như vậy ít nhất là một chuyến tới hai chuyến và có thể hơn thì không biết sau này ví dụ như mà em lấy anh á thì à, có gia đình có con rồi nhưng mà em vẫn ờ, muốn đi như vậy thì anh có ủng hộ hay không tại vì à, có một số cặp vợ chồng khi mà có con rồi á, thì người chồng muốn người vợ là phải ở nhà chăm con hay là chăm sóc cho gia đình là nấu ăn này nọ các kiểu mỗi ngày như vậy thì em em không có đồng ý với cái cái, cái quan điểm như thế đi du lịch anh cũng rất thích thích tại vì anh đi du lịch nhiều mà cái chuyện mà ở nhà chăm con thì anh cũng không phải là khắt khe lắm tức là cái khả năng tài chính của mình muốn đi được nước nào nước nào đó thì mình sẽ cùng nhau đi và đó là cái hạnh phúc thực sự của gia đình mình em chia sẻ thêm chút xíu nha ở việt nam mình á, thì em đi gần như là hết rồi chỉ còn có vài tỉnh chưa đi thôi còn ờ, ở đông nam á thì em cũng đi khá khá và châu á thì em cũng đi được ờ, vài nước thì sau này em mà đi á thì em chắc chắn là em sẽ ờ, đi những nước tiên tiến hơn thì châu âu châu âu dạ đúng rồi châu mỹ dạ, châu phi dạ chính xác thì nó tùy thuộc vào cái tài chính tùy thuộc vào khả năng của mình đi tới đâu đó nếu giờ giờ mình mà à, không có đáp ứng được đủ để đi tới châu âu á, thì mình đi dần dần đi dần dần nó tới vậy cho nên em mới muốn hỏi anh là anh có đủ tự tin đủ bản lĩnh để anh có thể ờ, tài là... trợ được cho em đi những chuyến châu âu trong mỹ là xa hơi không cái đó thì à, nó còn một cái chặng đường dài đó ừ. nếu kẹt mà chưa được ba châu đó là tạm thời mình đi châu đốc trước đi đi châu đốc trước đi thì từ từ tới mấy châu kia <laughs> ví dụ em đi là em muốn đi một mình hay là em muốn đi với ờ, với ảnh cả gia đình cùng đi hay là cái sở thích của em là sẽ phải đi một mình thôi tất nhiên là em muốn đi ít nhất là phải hai mình rồi ờ dạ còn nhiều hơn là cả gia đình thì càng tốt ờ à, vậy thì quá dễ đúng không anh anh muốn còn chưa được nữa cũng khó lắm á nó phải tùy thuộc vào công việc tùy thuộc vào kinh tế rồi thời gian rồi công việc nó có liên quan đến không nữa một người đi một người bận rồi sao thí dụ ừ. ví dụ nhưng mà anh bận quá nhưng mà em vẫn muốn đi em có thể tự đi một mình luôn anh có đồng ý không cũng không sao nếu như mà em cảm thấy vui anh cũng ủng hộ thôi anh nói ở đây là trước rất là nhiều người uh, làm chứng cho em về cái, vấn đề anh, anh nói nha anh hiểu nếu mà một tổ ấm mà khi mà em đi chơi một mình mà em cảm thấy vui mà cảm thấy hạnh phúc thì không sao nó là là, là chuyện bình thường thôi dạ hy vọng là anh sẽ làm được những điều như anh nói thôi hết thời gian chúng ta để tay vào nút bấm Trước khi bấm nút, bạn có muốn tặng bạn gái một món quà về tinh thần nào không bạn trai? À, em có thể đọc mấy câu thơ được Đọc đi em Hai chúng ta chưa bao giờ hò hẹn Nhưng chương trình đã chấp lối đi chung Vẫn có câu thuyền quyến sánh anh hùng Trên mảng ảo nhưng chân tình và rung động Đến với anh em là lẽ sống Sẽ em đềm nơi cánh cổng tình yêu Mang đắm say thả khắp dòng sông chiều quả chín ngọt cho dịu tình no gió bấm nút nha em người bên kia bé nhỏ đưa nhau về ta sẽ có mùa xuân ok hay quá mình phải sống thật bằng con tim của mình không rung động không cần bấm chuẩn bị ba hai một hết, hết thời, thời gian, gian. Rồi, trời ơi Mẹ. Tôi cũng hồi hộp Thôi, bớt khó 10 năm rồi chưa yêu ai Mở cửa trái tim đi nha ừ. Nắm tay nhau nè Coi như uh, những cái gì chúng ta đang chia sẻ là chúng ta đang hướng đến châu Phi, châu Mỹ, ờ, châu Âu gì đó Nếu cuối cùng chúng ta quay về châu Đốc cũng không sao Miễn có châu là được ha Và không thể thiếu một cái nụ hôn đầu tiên dạ để sau nha anh đó dạ là quy định chương trình thật không em dạ không em muốn khất lần sau nè để anh hôn tay vậy thì ta có thể bấm nút lại thôi để em hôn tay đó là quy định của chương trình rồi em hôn nhá không được dạ không chỉ là một cái hôn má nhẹ nhàng thôi em cũng không hả dạ không em có quyền em có muốn bấm nút lại không dạ không <laughs> một nụ hôn trên má nó không là gì hết cô bé à à trời ơi thời kỷ thời đại nào rồi có gì đâu mà ngại trời ơi yêu thương thực sự hoặc là có cảm xúc với nhau thì như anh quyền linh nói không vấn đề gì cả rồi ở đây á anh phân tích cho tụi em biết tụi em hung thì cũng ai sướng gì đâu <laughs> tụi em là người sướng thôi <laughs> nhưng tụi anh muốn á là mình chứng minh rằng cái nút bấm đó từ trái tim và những cái gì tụi em nói rất là chân thành và cái nụ hôn nhẹ nhàng ấy nó chứng minh cho cái tình cảm ban đầu mà các bạn có thể có duyên có phần với nhau bớt khó chút đi nha rồi mình đi châu phi qua châu âu còn hôn nhau nhiều hơn nữa đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn có thể đi xem phim ở cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân,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 Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắt he ngăn Em biết nấu ăn Nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ Có gì em chỉ anh được không? Em phải biết nấu chứ Biết nấu chứ Anh có thể lên coi youtube mà Ok Tung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả? Tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng Ừ cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi ví dụ ba mẹ ờ, già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao ừ, em sẽ kiếm bạn trai khác em sẽ kiếm bạn trai khác rồi trời ơi bà gu bạn sao nè gu nè đẹp trai anh đoán nè đúng rồi đẹp, đẹp trai. trai đẹp trai là tiêu chí rồi gì nữa rồi gì ờ. nữa nè cao chi tiền cho em đi chi tiền cho em đi chi tiền gì em sinh năm 95 em làm sale marketing cho ngành F&B đã được năm sáu năm rồi. À, tính cách của em thì độc lập, không phụ thuộc quá nhiều vào bạn nam và hơi bướng. Em là người miền Tây. Người miền Tây. À, Mỹ Tho Tiền Giang anh. Mỹ Tho Tiền Giang. Em có ngại yêu xa không? sẽ tùy vào mức độ đẹp trai của bạn nam tùy vào mức độ đẹp trai của bạn nam wow wow oh, vậy là mê trai đẹp hả cưng? À. Được, được, được Tại nãy nghe chữ Bình Dương cái bên này eo Ôi, yêu xa không chịu Gì vậy, gì vậy? Là nghe xa quá đó, eo Đúng Nhưng rồi. mà bây giờ có một câu khẳng định lại Tùy theo mức độ đẹp trai À, à. đúng Cô là tôi cũng thích luôn á, là giống tôi đó, giống tôi đó <laughs> Rồi, Quý, điểm mạnh điểm yếu của em Dạ điểm mạnh em thì à, vui vẻ hòa đồng ừ em được cái em không hút thuốc chị không hút thuốc ừ. có nhậu được không nhậu thì lê gai lê gai <laughs> nhậu nhậu chơi chơi với em không bao giờ đi sau về sau 10 giờ ừ hay quá coi như là nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là gì nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là... trai ngoan em ơi không có về nhà sau 10 giờ còn đi làm nữa đạt ơi à, à, à, à. <laughs> còn điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn nói chung là nấu dở thì em nấu mình em ăn à, mà em ăn còn dư nữa có hồi nhỏ thì em hay bị sợ ma bị chị biết sao ở dưới quê ngày trước thì à, nó vắng lắm chị ừ. mỗi nhà là chỉ có đồ cái tivi thôi ừ. mà ba mẹ em thì dỗ cho em ngủ sớm <laughs> cái mà em đi lại nhà kế bên á coi cái đầu em ở nhà em thức dậy em không thấy ai chứ em khóc em chạy cắm động cỏ em chạy đám khóc cái tới giờ mà em vẫn còn chọc em hoài luôn em thì cũng có cái tặng mà hôm nay em đi chơi vui quá hay gì á tối về em ngủ em hay nói lại lắm nói lại là sao em là kiểu như cũng kiểu như mớ chị mớ hả trời ơi cái đó em mới làm cho người ta sợ ma đó trời ơi trời chứ ma nào sợ em không à. mà ít em kể câu chuyện em mới ờ. mà làm cho người ta nhớ đi tối ngủ với vợ tự nhiên nửa đêm ngồi vậy em nói chuyện nó nói nói nói nói là vợ em mới sợ ma đó không em không có ngồi cái gì em nào em nằm nói. nói luôn hả dạ. nói thành tiếng luôn nói thành câu chuyện luôn hay là chỉ ú ớ thôi cũng có thể nói thành câu chuyện chị ví dụ như hồi à, đợt năm rồi em đi ăn tất niên á ừ. em hát nhiều quá ừ. mà cái tới ngày cái bài hát của em thích nữa em ngồi với em kêu cho em hát nữa cái em về em nằm ngủ cái em nói chuyện mình luôn nói gì thì em nói cho tao hát bài nữa rồi <laughs> tôi nghĩ tôi về à, ai kể lại cho em nghe mẹ em còn em nè em biết chụp ảnh chụp hình dạ em thích đi du lịch đôi lúc là em hay quẩy ba lô em đi du lịch một mình luôn em biết nấu ăn nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu vì sao vậy bạn nam phải chịu em chứ nếu phải chịu em chứ nhưng mà tùy theo độ đẹp trai người ta đẹp trai quá sao có gì em không. chỉ anh được không em hả có gì em chỉ anh được không không em phải biết nấu chứ biết nấu chứ anh có thể lên coi youtube mà ok em em nhất định là không nấu ăn cho bạn trai mình ăn sẽ rửa chén rửa chén và dạ, bạn trai mình phải nấu cho mình ăn đúng rồi rồi rồi ví dụ như mai mốt rồi về ở chung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng ừ cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi ví dụ ba mẹ ờ, già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao ừ, em sẽ kiếm bạn trai khác em sẽ kiếm bạn trai khác trời trời nhỏ này cũng nặng thẳng thắng thiệt được cái ba mẹ em thì ờ, không có quan điểm là bắt làm dâu hay gì à nói chung ví dụ như sau này hai người lập nghiệp có thể ở riêng hay gì đó là làm sao ví dụ bên đó bạn nữ thì cũng có ba mẹ à. em có mẹ làm dư mình dành ra một cái khoản nào đó mình chạy qua chạy dạ. lại chăm sóc đôi dạ. bên phải không dạ. quan điểm là vậy vậy được không em vậy có kiếm bằng bạn trai khác không không để suy nghĩ trời ơi suy nghĩ tùy theo bộ đẹp trai được à cô này được, được mà à. bây giờ điểm yếu là gì em có nói anh em rất là bướng có nghĩa là thí dụ như là em biết em sai thì đương nhiên là với khách hàng thì em sẽ xin lỗi ừ. nhưng với bạn nam thì em sẽ gật gật nhưng mà không em cũng vẫn làm theo ý em mà Vướng bệnh để tôi là... coi để tôi coi vỏ quýt dày có móng tay nhọn để tôi coi là lúc mà cô gặp <laughs> đúng cái người mà cô rung động đó coi cổ có còn mạnh miệng nói như vậy không biết đâu à, nha à, chào thầy giáo nè thầy giáo dạy sử nè à. rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì về điểm mạnh thì nói chung là em người quá hoàn thiện có thể biết quá hoàn thiện luôn hả dạ nói chung là em không có cái gì gọi là ờ, quá đáng về tật xấu cả ví dụ như là em không hút thuốc này Vâng. em không à, nhậu nhẹt thì chỉ có ít thôi ạ thích đánh bóng chuyền ạ và bữa nay thì em đang tập uh, gym và tập boxing oh. những cái môn uh, rèn luyện sức khỏe rất tốt ạ tại là khả năng kinh tế của mình vẫn còn rất là hạn chế vì vậy em đang um, học và khởi nghiệp mở thêm một cái kinh doanh online hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương năm nay nhiêu rồi dạ không vậy 27 dạ. lập kế hoạch rõ ràng là mong dạ. muốn 3 năm nữa là cuộc sống nó khá hơn đúng không dạ đúng lo rồi. được cho những người mình yêu thương dạ. còn có kế hoạch gì trong chuyện kết hôn không dạ thực sự thì bố mẹ em rất là muốn có con dâu ạ nên em mong là trong vòng một năm hoặc một năm hơn gì đó thì mình có thể tìm được một đối tượng phù hợp để mình có thể tiến tới lâu dài hơn nhưng mà đã sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa dạ để nói mà sẵn sàng thì thực sự là không có biết bao nhiêu cho đủ cả chị ạ nhưng mà em tin tưởng là em có đủ khả năng để chuẩn bị những thứ tốt nhất cho bạn ấy ừ ok vậy còn điểm yếu của mình nói dụ nghe tốt quá tuyệt quá vời. trời luôn á em hay sợ những con vật mà bò sát ví dụ như là rắn là dân ở vùng gọi là vùng lũ á nhưng mà thực sự là em không biết bơi chưa bao giờ tâm sông luôn <laughs> ở vùng lũ không biết dạ, bơi dạ, dạ. trời đất ơi em có cái tin hay quên ạ nên em hy vọng là sẽ có một người nào đó nhắc cho mình suốt cuộc đời này trời ơi nhắc mà nhắc rồi. suốt cuộc đời luôn dạ. chết rồi giống mẹ ơi giống mẹ ơi rồi hy vọng hôm nay thầy sẽ được như ý nguyện ừ, đâu nhắc là anh ơi tháng này chưa đưa lương nữa nha à, rồi ví dụ vậy rồi. anh ơi à. anh ơi anh ơi chưa nấu cơm anh ơi anh ơi chưa giặt đồ anh ơi anh ơi con chưa bú anh ơi anh ơi nhắc lia lịa nhắc lia lịa thấy ổn không em em thấy vụ có một người vợ vậy em thấy ổn không quá ok luôn nè quá ok Trời ơi. thầy Trời. nói thầy nhớ nha thầy dạ à. dạ thực sự thì em cũng chỉ mong là có một người nào có thể nhắc mình hoài hoài mà nhắc hoài không có chán rồi ok Sợ nói câu em. đó xong là lát nữa hai phút sau là quên liền hay gì rồi ừ. bây giờ mời cẩm tiên cẩm tiên ngồi ghế màu xanh cái nè. nắm lùm ưu điểm của em là biết nấu ăn ừ. uh, thích làm uh, thiện nguyện và uh, có biết hát độc lập uh, về tài chính về uh, khuyết điểm thì em là một người hay quên cho nên là khi nghe bạn nam bên kia uh, nói Chật hay quên chà. thì <laughs> tại vì em hay quên là những chuyện lặt vặt á ừ. em còn có cái người nhắc nhở thì em mới nhớ chết rồi <laughs> hai bên mà bên nào cũng hay dạ, quên bên nào cũng muốn bên lại nhắc dạ rồi tình trường thế nào em đã trải qua dạ. bao nhiêu cuộc tình rồi em trải qua ba mối tình ba mối tình ạ à. ba mối tình dạ à, mối tình đầu tiên thì uh, lúc học cấp 3 nó kéo dài hơn uh, ờ, 3 năm em phát hiện là bạn đó thật ra rất là tốt với em nhưng mà không chỉ em mà còn với những em khác nữa à. nên là em mới uh, dừng lại mối tình thứ hai là lúc em đi làm thì um, trong một chuyến đi chơi em có cái bạn nam đó có cách cư xử nó rất khác với một bé trong nhóm à. người đi chơi chung chung một nhóm mà thấy dạ. là bạn trai của mình có tình ý với cái người khác phải không dạ đúng rồi em hỏi bạn đó là có hay không bạn đó mới khẳng định là không xong thời gian thì bạn đó nói là với em là chỉ là xem em là em gái mưa thôi xem em là em gái mưa thôi hả rồi ờ, một tháng sau thì bạn đó công khai trên facebook với ờ, chính cái bạn nữ đó trời à, vậy là cái cảm em. nhận của em là đúng phải không em dạ đôi khi em cũng sợ cái linh cảm của mình lắm á chị ừ, cho nên là em ờ, mới quyết định dừng lại rồi mối tình cuối cùng hơn hơn 4 tháng cả hai có cái tương lai là sẽ đi đến kết hôn khi mà ừ. uh, tìm hiểu tầm 1 đến 2 năm tốt quá rồi sao dạ. không tiến tới mà rồi, sao cái... nữa nè ừ, cái khúc này là sau thời gian quen nhau thì em ấy phát hiện thì ra mình chỉ là cái người thay thế thôi trên những cái dự định đó thật ra nó đang gian dở với cái người cũ của bạn đó thôi thì um, em mới um, thôi dừng lại em để lắp vô chỗ trống em đó đúng không? không dạ đúng rồi nhưng mà lần này có nhiều khi cảm xúc của em sai không dạ em cũng có trao đổi với bạn đó thì bạn đó mới um, nói là thôi chỉ làm bạn thôi Trời cho đó. nên là em muốn uh, dừng lại để bản thân mình không bị tổn thương nữa mà em chia tay cái mối tình đó bao lâu rồi dạ cũng gần tháng rồi Hả? chị tường mới có một tháng à nhưng mà bản thân em đã quên được cái người yêu cũ đó chưa à, dạ thật ra em không gọi là quên xem đó là những cái kỷ niệm đẹp bạn đó đã góp trong cái phần thanh xuân của em em biết chia tay thì thực sự rất là buồn bởi vì em đã trải qua điều đó nhưng mà em hy vọng là bạn nữ có thể tiếp tục với những cái à, nhân duyên mới của tương lai ạ rồi cảm ơn em đã đồng cảm ha và có một cái suy nghĩ rất là là là tích cực rồi riêng mình thì sao thực sự thì uh, chuyện tình của em nó cũng mang màu sắc gì đó nó hơi buồn buồn dạ buồn. thực sự thì em cũng có một mối tình mang lại rất nhiều cảm xúc và thực sự bọn em đã định tiến đến lâu dài với nhau nhưng mà hồi đó em có một cái tính là muốn muốn làm việc gì thì mình quá chu toàn rồi dần dần thì không hiểu sao em càng bị xa đà trong y học thì người ta hay gọi là ừ, có dấu hiệu gọi là tự kỷ và trầm cảm một xíu sau một thời gian thì à, bạn ấy chọn một con đường mới và em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy thực sự lúc đó em rất là đau đau lòng luôn á anh với chị tường rất là tin tưởng em và dạ. tin em nói thiệt chứ không phải là cứ thật sự hoài đâu thật một sự câu ông thật nói sự không biết bao nhiêu cái thật, thật sự, sự luôn đó đó thật cũng sự. là một dấu hiệu của stress và trầm cảm ừ. đó nha à. không quản lý được ngôn từ và cảm xúc của mình nói chậm lại từ tốn bằng ổn lại lời mình bình nói. tâm lại không gì hết thầy giáo dạ thực sự thì đó uh... thấy chưa ổn <laughs> dạ. thực sự là em ừ. rất là cảm xúc ạ à, nên ừ. chị biết chị biết cảm xúc thì có thể là hơi hơi hơi bị kích động xíu trong người nó hơi thả lỏng ra thôi một người sống rất là tình cảm dạ. bây giờ quay lại với quý thì à, tình trường của quý như thế nào dạ em thì à, được hai mối tình chị em quen bạn nữ đó thì được à, hơn 2 năm á hai năm dạ trong lúc làm việc thao tác cái em có bị chấn thương á ừ. nằm viện gần hơn 2 tháng rồi à. mà lúc đó nhà em cũng khó khăn cái là em quyết định em xuất việc em xuất viện em về quê lúc đầu thì về quê tầm một tháng thì bạn nó cũng vẫn liên lạc điện thoại quan tâm bình thường rồi xong rồi người ta cũng báo lại thì bé cũng là có quen một người khác rồi trong thời gian em mà học em làm em cũng có quen thêm một bạn nữ nữa bạn đó kiểu như ờ, binh đạo á chị mà không có giấu mà kiểu như giấu em á nhưng mà đó là cái dạ như ba mẹ em sau này thì cho nên em cũng nói rõ ràng thì chia tay ừ, dạ minh à, tình trường của em sao minh đây nè à, thật ra em có 12 mối hai mối 12 ừ. 12 mối lần đầu tiên có trong đó có bốn mối là sâu sắc bốn mối là sao còn lại là thuộc dạng đang tìm hiểu và không cảm thấy hạt nên dừng à. cà rốt cà rốt đồ hả ừ. cá tính ha ngon ha mạnh mẽ ha hết hồn hết vía tôi lần đầu tiên tôi thấy có cô gái lên đây mà dám nói có 12 mối tình không chỉ là cà rốt thôi thì mình tính mối mối cũng được mà à, rồi cái mối tình đầu thì em với bạn đó quen nhau được 8 năm ừ, trụ 8 năm luôn quen đường thời gian cái sẽ chán sẽ chán xong rồi cái nít nữa mà tình cảm của học ừ. trò mà ừ. bạn bạn nam nó đi ta lưa với bạn khác ta lưa hả ừ, cho lên ở trên luôn. mạng hay gì đó mà cái tính em thì trước giờ là em thấy nhưng em không có nói nói chung là sẽ tha thứ cho người ta khá nhiều lần nhưng mà nói chung là giờ chẳng lẽ mình bị tổn thương hoài rồi rồi xong được. cái lúc bạn đó đi du học thì em quyết định là kiểu thôi giải thoát nhau luôn đi ừ. sẵn tiện luôn hả đúng rồi tiện tay á kiểu vậy đó giải thoát nhau luôn đi tiện, tiện tay. tiện tay là thôi giải thoát nhau luôn đi rồi ừ. tiếp là 8 năm rồi thì sau đó không hiểu sao bị ám như sao á chị những cái mối tình sao và những cái người quen sao nó ngắn ngắn ngắn ngắn mấy mấy nè. mấy tháng mấy tháng cao nhất á là một năm à. thấp nhất á là một ngày đó là khi mà bạn nam tỏ tình với em một ngày tính mối tình luôn á em rồi rồi thì bạn nam tỏ tình với em à. cái em mới thấy là ừ cũng được được à. xong rồi cái xong cái sáng hôm sau em mới thấy con thấy kỳ kỳ quá thấy tụt mút quá à. nên là em mới nhắn lại là thôi, thôi mình làm bạn thôi à vậy là gọi là một mối tình hai em trời ơi tôi hiểu rồi tôi về chỗ thôi trời ơi nghe bà kể chuyện sau đầu đuôi nó sau đậm thứ hai là bạn nam tính hơi gia trưởng nên là hay kiểm soát có nghĩa là mới đầu vô mình dạ. nhìn mình nhìn một người partner của mình nó hào nhoáng lắm ừ. nhưng mình rờ vô mình mới biết nhưng mình rờ vô mình mới biết rờ cái bộ phận nào của người ta vậy gì rờ đó. vô tính xấu người ta mới biết rờ vô đụng ngay tính xấu mới biết được hả đúng rồi Gia dạ, thì trưởng. cũng dùng dần được khoảng một năm một vậy dạ. hạt rồi mới chia tay em lót facebook bạn đó luôn anh chị có nghe câu yêu nhau vì nhan sắc không yêu nhau à hồi nãy anh có nghe đó tùy theo độ đẹp trai đồ đó anh nghe loáng thoáng hồi nãy cô gái nào nói có câu đó em chụp hình cho cho cái nhà hàng của anh đó ờ, mà lúc đó mặt em không có make up xong cái ảnh chạy một cái voucher ăn một triệu cái xong cái hôm sau cái em make up lên cái em lượn vô nhà hàng ảnh cái ảnh mới nói trời minh sao em nhìn khác quá vậy ồ rồi sao ảnh cưới em bắt đầu cũng ngồi tích ồ cũng đẹp trai nè rồi cũng uh, có mấy việc làm ổn nè rồi cũng cao nè đó thì cũng ờ rớ rớ vô rồi. yêu nhưng mà yêu xong mới biết lụy tình ai lụy ai ảnh lụy mà em là dạng con gái yêu thiên về lý trí khá là nhiều làm sao dứt được ảnh đi hà nội về cái ảnh phì ra mập ra thì hết đẹp Xấu quá, rồi hết tội luôn hết trách nhiệm bỏ luôn <laughs> rồi cái cái em mới nói là thôi em nghĩ là em hết yêu anh rồi mình nên buông nhau đi à dứt điểm dứt khoát dứt khoát đó mới có cuộc tình thứ ba thôi đó chị tường còn mấy kia đều nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ bởi chị nói với em nghe em đừng có ham cái mã đẹp trai tao nói mà mấy người đẹp trai quá là tính xấu nhiều lắm từ từ nó cũng lòi à bớt bớt ham mê trai đẹp lại đi em thấy em thấy mà bạn nam nào khi cua gái cũng đánh gồng lên vậy nè ừ. ừ. <laughs> xô hết như, như con công nó xòe đuôi ra vậy đó rồi lĩa lĩa lĩa lĩa ờ. mười hai mối tình nhưng mà tại sao em lại không tiếp tục để mà chinh phục những người đẹp đàn ông đẹp trai nữa mà phải ngưng tới 2 năm nữa à, tại thật cái là lúc trong cái tiến trình đó thì vẫn có nhiều bạn nam theo em nhưng mà, nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ chưa bằng người yêu cũ chưa bằng người yêu cũ giờ này. là phải kiếm lên trên hay bữa nay có đem theo hình mấy người yêu cũ không không trời ơi phải biết cho chị coi luôn không được chị giải tán hai bên này luôn trên <laughs> rồi chứ mất công rồi chị mở cửa ra rồi em nói chưa bằng người yêu cũ tổn thương hai bạn trai của chị <laughs> trời ơi thiệt á bữa nay là bên đàn nghe, gái nghe, nghe tình nhân vật rất là nguy hiểm nha sao sao quý nghe tình trường 12 mối tình của cô gái bên kia em thấy sao cái nào thiếu thiếu thì em bù vô chị thiếu em bù vô hả thiếu em bù rồi vô. để coi hôm nay bù được không, không nha á thiệt chứ bộ nhiều khi là đây là đỉnh của đỉnh luôn rồi nhưng mà giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của quý là như thế nào vui tính xíu vui nãy giờ em thấy vui không vui không? nói chuyện cười quá cười luôn quá, quá vui Trời. quá vui gì nữa còn nhiều động tác hề lắm nha với lại bạn gái à, cao cao tầm mét năm tám đổ lên là được được biết nấu ăn xíu hồi nãy em cũng có nói rồi biết nấu ăn xíu hả mà chết chà nếu hơi bị sái sái không sái sái rồi, rửa chén đi. thì được nhưng mà người bạn trai phải nấu nấu cho cổ ăn vậy sẵn dịp em về em như bạn nói nãy lên youtube học rồi hai đứa học luôn ừ còn hai đứa học là... luôn rồi xong rồi nấu ra thì mạnh người này thưởng thức của người kia thử ừ, ai nấu cũng được đi ăn cơm tiệm đi anh đi ăn cơm tiệm đi anh ăn cơm tiệm đi anh mình có cái cái cái ờ, cái điều gì mình không thích ở người cái ở người con gái không em không thích con gái mà cái kiểu như là nhiều chuyện á chuyện bà tám á yeah. rồi không xăm dễ nhìn xíu là được rồi à. dễ nhìn xíu là được ờ, rồi. biết tôn trọng người lớn hay được khoan bây giờ hỏi bà, gu bảo sao nè gu nè đẹp trai anh đoán nè đúng rồi đẹp, đẹp trai. trai đẹp trai là tiêu chí rồi gì nữa rồi gì ờ, nữa nè cao chi tiền cho em đi chi tiền cho em đi chi tiền gì chi tiền cho em đi à như là hỗ trợ kinh tế cho em ờ, ok em tự lập vẫn được nhưng mà không Em muốn bạn nam chi tiền cho em nữa Bột giặt Jones hai trong một, Giặt và xả tất cả trong một Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa Ví dụ như là em xài cho những khoản nào Mua đồ Mua đồ mà? Đi đầu tư Đầu, đầu tư, gì? gì? Chứng khoán, bất động sản Trời trời trời trời Bitcoin nhưng mà Bitcoin đang sập rồi Chắc tôi đi về, bữa nay tôi nghĩ mai mối quá Mà nói về em đầu tư thành công hay thất bại? Cũng có, thành công Lợi nhiêu cũng nhiều mà sao không lấy tiền đó đi đầu tư tiếp đi rồi cũng phải kêu con trai đưa tiền đi đầu tư chi vậy thì trai cho tiền mình đi đầu tư xong mình chia lại cho trai có chia lại cho trai luôn hả ờ thì trai chia lại cho em người ta gọi là hoa hồng à đầu tư dạo này kinh doanh có lãi không đang dịch rồi chị tạm thời bending cho nên giờ đang cần người đầu tư tiếp phải không đúng rồi <laughs> rồi hy vọng hôm nay em có được người đầu tư nha chứ chị thấy chị hoang mang muốn bỏ nghề giải nghiệp rồi đó còn chị làm mai làm mối cũng nhiều ca lắm mà ca này chị thấy hơi căng rồi đó không mà cô bé này nãy nói đúng ưu điểm là vui tính vui tính hả đúng là vui tính là cô bé này quen thân cô bé này lúc nào cũng cười hết à, ừ. không thể nào không, buồn nhưng mà sao có nụ cười đó toát mồ hôi hột đó em căng á cười mà cười này cười căng đừng có để cho cô bé này rờ trúng ngay cái điểm xấu là mệt nữa rờ, nha căng lắm thôi quay qua cô bé dễ thương nắm lùn nè nắm lùn thích người yêu sao nắm lùn à, ờ, em chỉ cần cái người ờ, uh, bạn trai của mình là uh, vui vẻ hòa đồng biết quan tâm người yêu uh, biết cách cư xử với uh, mọi người và độc lập về uh, tài chính về uh, uh, cuộc sống em cương biết nấu ăn không dạ biết có sẵn sàng nấu ăn cho bạn trai ăn không cho chồng ăn không thật ra thì uh, em ờ, nấu cũng được nhưng mà em muốn việc nấu ăn á là cả hai cùng cùng dạ. cùng chia sẻ với nhau rồi ok đồng ý à, có cần có em... thích ảnh ừ, chi tiền cho mình đầu tư không <laughs> thật ra về kinh tế thì em nghĩ là uh, cả hai nên độc lập em thích bạn nam có quỷ đen hơn em thích bạn nam có quỷ đen hơn nói gì kỳ vậy nữa ừ. sao bên nay ca khó không vậy tại sao thích tại vì em em không thích em không thích người nam đưa hết tiền cho mình nếu mà thật sự có tiếng xa thì cả hai sẽ đóng một cái quỹ chung và cái quỹ chung đó để thực hiện những cái dự định tương lai phần còn lại thì em nghĩ là cả hai nên có một phần nào đó giữ riêng cho mình để sinh hoạt uh, giống như là đi ăn uống bên ngoài Ở ờ, cái đó mình chỉ dùng từ là mình có cái khoản riêng để chi tiêu cá nhân thôi dạ đúng em dùng rõ từ ràng. quỷ đen là nó ghê quỷ đen là, đen là nguy hiểm lắm á đèn tối bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến của người thân à, phía bên dưới thì tường thấy là có một à, chú nha là chú là người nhà của ai ạ à? chú là người nhà của trương gia quý ạ à. dạ người nhà của quý chú là gì của quý à chú tía à tía dạ à, chào tía dạ. à, dạ, dạ. dạ tía hôm nay tía đi theo coi nãy giờ rồi à, tía có suy nghĩ sao là tía phát biểu nè cái à, chỗ ghế xanh nè hợp với à, út quý à nói chuyện là một hai nữa là tính nết cũng phù hợp với quý á cảm ơn chú nha dạ cảm ừ. ơn chú dạ rồi đó là ý kiến để cho quý có thể tham khảo thêm chào em gái mình là đi theo ai Dạ, à, em chào chị Tường, chào anh Đạt cùng tất cả mọi người à, Hôm nay mặt em kích ứng nên em xin phép chương trình cho em đeo khẩu trang ừ. À. Dạ, em là bạn của Tiên ạ à. Rồi, bạn của Tiên nắm lùng phải không? Dạ Rồi à, Tiên ơi, hai bạn nam bên đây á, thì khá là ổn áp Nhưng mà Ly nghĩ á, cái của, của Tiên á, là sẽ là cái bạn ghế màu xanh á Thì à, với cái uh, tâm sự của bạn ghế xanh từ nãy tới giờ á, thì à, em nghĩ là bạn ghế xanh sẽ chịu được cái tính của bạn em cảm ơn em đó là những ý kiến từ bạn người thân xanh. hy vọng là giúp ích được rất nhiều cho các chàng trai các cô gái của mình khi mà lựa chọn kính thưa quý vị và bây giờ thì đã có đầy đủ thông tin rồi đạt ơi đạt ơi dạ dạ dạ mở cửa trái tim đi còn gì nữa cho hai bên gặp gỡ nhau nè yeah. Dạ. mở cửa trái tim em wow trời làm Ồ, liền luôn hả lẹ quà tặng em ừ. Ờ. nhìn gọn lẹ quá thì không biết uh, ờ, lựa màu sâu nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích à, ví dụ dạ. em không thích màu này em thích màu khác anh dắt em đi mua à, dạ rồi liền tay vậy luôn ồ đúng là anh dạ. chàng thợ sửa ô tô nếu không thích màu này thì anh sẽ mua dây màu khác đó nhanh gọn lẹ liền sao chưa kịp hỏi cảm xúc anh, luôn anh nói quịch tẹt quá vậy đâu anh thẳng mà anh là anh chàng rất là thẳng tính em thích không em thích không chưa mở chưa biết mở đi ừ. còn ba làm gì mà bà thô bạo dữ vậy trời ý màu cam cam đó thích không màu cam em thích đỏ cơ nhưng mà hơi cảm ơn thích anh đỏ cam ấy. vậy bữa anh mua cho cây khác à cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim ra thấy sao uhm, anh này đẹp trai anh này đẹp trai trời ơi nhỏ này thẳng tính ghê anh này đẹp, đẹp trai ổn không ổn ổn hả mà ảnh cứng quá à. cứng là cái gì cứng mới vô ảnh ảnh tặng quà ảnh làm liền rồi à, rồi ảnh nói luôn sao vậy em không chịu nữa hả vậy cho nó nhanh gọn lẹ chứ em muốn lòng vòng nữa hả từ từ từ từ à muốn chậm chậm lên chút hả từ từ từ từ bà đúng khó không? chịu quá à thì cái ta đẹp trai được rồi mà đẹp trai là được rồi trai không nhưng mà nãy chị mới nói là người đẹp trai có cái mã thôi phải từ từ <laughs> chính nãy chị mới nói mà chị nói người đẹp trai chứ nhiều khi bên trong nó có nhiều tánh xấu chị đâu kêu từ từ đâu rồi, em rồi. cũng bớt bớt lại một chút nha bớt lại đi cưng kềm kềm lại chút xíu cảm xúc sao cưng nè nghe nghe nè nghe anh chàng trai ta đẹp trai nói nè mà nghe dễ thương dễ thương quá hả à? có sao xuyến chút nào chưa dung dung sao cưng cảm xúc khi thế nào khi mở cửa trái tim ra hai bạn gái rất là dễ thương nhân đây thì em có một món quà nhỏ gửi tặng đến hai bạn ạ cảm ơn à. em cảm ơn anh nhiều nhóm thầy giáo phát sổ sao thích màu này không để người ta đổi luôn màu đen thích màu đen làm ơn mới mốt đổi màu đen cho người ta đi rồi đổi thêm luôn quá tôi nói bà bớt bớt lại đi <laughs> rồi sao nắm luôn sao nè cảm xúc của em à, như thế nào đang, đang, đang, đang đọc đang đọc, vô cái chữ à. em, dạ, em thấy uh, trên cái quyển sổ có một cái câu thơ rất là hay có chữ nghĩa nè dạ. uh, thuyền về có nhớ bến chăng bến thì một dạ khăn khăn đợi thuyền nghe khá là ờ, hay đúng không tại cho em cái uh, cảm tình ừ, rồi. cảm ơn bạn bây giờ hai chàng trai tôi mạnh mẽ lên anh quý mạnh mẽ lên muốn hỏi gì hai cô gái này cứ mạnh dạng. cho hỏi hai bạn là ví dụ như mình yêu nhau mình quan điểm về tình yêu là như thế nào nếu mình tình yêu là nên cho hai người một khoảng không gọi là tôn trọng không gian đừng có dính nhau quá ủa yêu nhau mà đừng dính nhau nó chán anh theo em thì tình yêu là như thế nào là vui uhm, sự thấu hiểu nè nè nói nói nói với anh quý nè đừng, đừng tìm hiểu anh anh anh kia anh quý nè à. Ờ. nhào vô tình yêu đừng có gồng quá nó không có vui gồng quá nó không vui mỗi ừ. ngày ờ. mỗi khác quý hiểu không quý giỏi <laughs> em nói đi quý hoang mang lắm bé hỏi nó trả lời quý xong quý chưa hiểu gì luôn rồi ờ, tiên dạ quan điểm ờ, tình trong tình yêu của em là cần một người uh, biết chia sẻ thông cảm và phải biết tôn trọng người yêu của mình đối phương của mình anh thì uh, thích rõ ràng kiểu như là yêu ai là chỉ có một người khi nào mà mà không thương nữa hoặc là không có còn quý lý nữa thì cứ nói thẳng ra dạ em muốn hỏi thầy giáo <laughs> rồi hỏi thầy giáo mời, mời em muốn hỏi là bạn có gia trưởng không ạ điều này thì mình khẳng định luôn là mình là một người sống rất là tình cảm nghe quan điểm chia sẻ của hai người rồi từ đó mình sẽ đi đến kết luận không có ý kiến của mình là chủ đạo thật sự cái nhiều khi em cũng trẻ con á thì anh có chấp nhận được hay không ạ à? là không có ai hợp với nhau một trăm phần trăm cả mình thông cảm chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi rất mong là mình có cơ hội để sau này sẽ cảm thông với nhau nhiều hơn ví dụ như là em người con cả đầu á nên thực sự là vấn đề à, trong gia đình á thì em muốn có một người bạn đời của mình nó thực sự lề phép con trai trưởng bà nghĩ như thế nào cần phải có một con dâu phải ngoan hiền và dễ lễ phép cho em em nghĩ về điều đó như thế nào cái điều lễ phép đó thì mỗi người đều phải có hết nếu mà đi xa hơn nữa thì ờ, mình thương người chồng thì chắc chắn mình sẽ cũng phải ờ, kính trọng người thân của đối phương à, anh con trưởng vậy là ở dâu đúng không anh Ủa? làm dâu đúng không làm dâu đúng không anh à, thì mình quê ở quảng bình nhưng mà mình vào đây lập nghiệp có mong muốn là muốn ở đây làm việc lâu dài nên làm dâu thì mẹ mình không bắt buộc đâu nhưng mà em có ngại làm dâu không dạ không ạ tại vì quan điểm của em là tôn trọng ờ, ba mẹ hoặc là người thân của đối phương và em cũng hy vọng là như vậy nè cô bé này em nè em có quan trọng làm dâu không em em không có thích làm dâu nãy ta hỏi rồi ông này ông mai không có nhớ gì hết ta nói ngay từ đầu em, rồi em em nói vui là có nhiên là dọn ra ngoài ở riêng. dọn ra ngoài ở riêng còn à, không kiếm bạn trai khác rồi rồi em cá tính mạnh nhất trong đây tại vì hôm nay đó cái ý kiến người thân của mình nó có hơi sự hơi xáo trộn một chút xáo đúng trộn. không mà mình cũng phải lắng nghe ý kiến người thân chứ em tặng anh quý bởi vì anh quý đã tặng son cho em nhưng mà em sẽ không như anh em sẽ không nói là ở trong đây đâu có gì em đồng ý cho anh khui tại đây không được tặng em rồi muốn làm gì em làm khui đi tặng em rồi trời ba tặng quà mà mới đứng đó <laughs> anh quý bà sàn thấy sợ luôn đôi khi người ta phải cần như vậy mắc cỡ á chị ơi không hề Thả tính đó chứ mắc cỡ cái gì <laughs> hồi hộp ha dùng hả dung dung dung hả, dung hả? đang dung dậy dung một bộ hình hả không gì thật ra là đó là hai cái nơi em đi du lịch mình mà em thích nhất cái là ở thái lan với một cái là singapore em từng đi giống như là có một Nhật. cuộc hẹn du lịch à, hay gì từng đi không? rồi từng đi thái anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh đi nước. chỗ nào anh đi làm thôi đi làm đừng có vậy ý em nói là đi du lịch mà đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em đúng rồi không có tiền lấy đâu đi trời đi nè ba cái bát bò luôn trời trời đi thái rẻ lắm luôn á rẻ sao có 6 tới 8 triệu à, bút vé máy bay tự túc bay cái bèo qua bển rồi tự ờ, tự bút hostel rồi ở có sáu tới 8 triệu à thì Ủa rồi đi du lịch rồi ai trả tiền thì anh phải trả chứ anh trả hai đứa Còn luôn em hả? thì em tự trả là mạnh ai nấy trả hả ờ thật ra hồi xưa em quen mấy bạn nam á để trả luôn cả tiền phòng cho em ủa là ngủ chung hay ngủ riêng ngủ riêng ngủ riêng tiền phòng ai nấy trả như nào ngủ chung tại mới trả tiền tại mấy bạn nó thích chi thôi chứ không phải là do em ép hay gì hết à. ừ. ừ. bây giờ chị hỏi em nè giờ thí dụ như đi ăn rồi bạn trai quên đem bóp theo trả tiền thì em có trả tiền không thì lấy thẻ ra cà không có đem quên, quên cái bóp, bóp rồi em, thì em cà đó đợt sau anh cà lại à à coi như là xen kẽ nhau dạ đúng rồi quên hai lần luôn bye bye bye bye hả một trời lần thôi thì chứ qua lần hai bye bye cá tính mạnh dữ vậy trời quý à sao em quan mang vậy đang đang đang phân tích <laughs> quý đang phân tích em trời, được tặng ba cuốn bách bo luôn mà em quan mang vậy dạ rồi mời nắm lùng nắm lùng dễ, dễ thương, À. em có hai quyển sách muốn tặng cho hai anh à. riêng thầy giáo em có tặng thêm một phần quà nhỏ à. coi phần quà nhỏ là cái gì Ủa sao bữa nay giống như trùng khớp nhau với thầy giáo quá ha Nhật ký bỏ túi Bây giờ mình cho các bạn test lại cái cảm xúc Mời thầy giáo đứng lên Mời thầy giáo Qua lịch sử nhà trai xin xin xin phép nhà trai cho nắm tay nhà gái à, đạt nhà gái à, hướng dẫn đi Rồi Em à, thử cảm xúc cho bạn nắm tay được có Nhìn nhau 30 giây âu yếm coi có muốn nói gì không 10 giây Cảm xúc như thế nào Lạnh Ừ run lắm em Máy lạnh Rồi nhìn vô Chắc hết 30 giây rồi đó chứ ừ, Nắm hoài luôn hả Rồi quay qua bên phải nắm rồi, tay bên đây. Uh, bên đây luôn nhìn nhau cảm xúc muốn giữ trong lòng thì anh lỏng ra đi anh đừng có gồng muốn bộc phát cứ bộc phát anh đừng có gồng nữa thả lỏng ra đi ừ. được chưa thực sự thì em có cảm giác rất là tốt ạ có cảm giác rất tốt kiểu ừ, tình yêu sát đánh ạ à. tình yêu sát đánh hả đánh hay chưa biết nha ghê nha dạ. quý nè quý có quyền được nắm tay hai cô gái để thử cảm xúc của mình dung dung dung dung dung dung nhảy hoài dung dung quá dung quá nói gì không hết giờ anh nắm em hoài luôn anh biết thì anh đứng đây anh đợi mà không sao đâu ờ à, bảo vệ nhà gái em phải nhìn thẳng vô mắt người ta nè anh cứ rung lên ổn rồi ừ. để nắm lùng cười tại không ạ à, tính em hay cười vậy nhớ lời ba dặn cái ờ, chỗ ghế xanh à hợp với ờ, ú quý à nói chuyện là một hai nữa là tánh nết cũng phù hợp với quý á dạ anh mắc cười lắm à dạ không tại em hay rung em hay cười để kiểu uh, cho mình bớt rung hoặc là tạo cái gì đó tác động bên ngoài để bản thân mình có thể tự tin hơn á em thấy anh sao tức là em có cảm tình với anh cái lúc mà anh chia sẻ là tình cảm thì cái gì nó cũng nên rõ ràng và thẳng thắn chia sẻ với nhau con người em cũng vậy nên nên là em cũng thích đối phương là như vậy dạ dạ em cũng chia sẻ như vậy cảm ơn anh ừ, rồi rồi về chỗ hết giờ rồi đó bấm chỗ đó mời bốn bạn để tay vào thời gian bắt đầu năm bốn ba 2 1 à, Em chỉ cần cái người uh, bạn trai của mình là uh, ờ, vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu uh, Biết cách cư xử với uh, mọi người Hy vọng là đến 50-30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương Anh thì không biết uh, lựa màu sâu nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích Ví dụ em không thích màu này em thích một cái anh rất là đi mua Bấm một cái đèn không sáng vì sao em không bấm uhm, thì không hợp gu em không hợp gu em ờ à, tại bản ở bình dương lận xa đúng rồi với lại cứ vậy giống em hành bản quá nên là thôi cũng rất là thẳng thắn ha quyết dạ. đoán ha hy vọng em sẽ gặp may mắn lần sau <laughs> à, như vậy thì mọi người thấy rằng là chúng ta có ba người bấm nút nhưng mà hai chàng trai đều bấm vào chiếc ghế màu xanh nhưng mà cô gái ấy thì đã bấm vào cây anh chàng màu xanh như là chúng ta sẽ có một cặp đôi từ cặp đôi ghế xanh mời hai bạn tiến ra phía trước chúc mừng em